đi bẻ gao chèo xuồng đi tới mấy cây số lần hiện giờ à, lớn tuổi rồi sửa nhà xong giờ mình an phận thủ thường à, ở nhà thôi đất này thì cũng là của bà nên uh, có nhiều lần phước uh, cũng kêu bà đi uh, vô uh, xin về máy ấm dưỡng lão chỗ này chỗ kia để uh, nuôi dưỡng nhưng mà bà không có chịu đi tại vì bà không có chồng con rồi con cái gì hết với lại uh, nơi đây là để thờ cha mẹ rồi nên bà không có chịu đi luôn rồi bây giờ mình sẽ vào uh, thăm bà nhé <laughs> chào bà Năm Dạ Rồi mở cửa vô nha Rồi Từ từ xuống coi chừng chập Rồi coi chừng chúng cái đầu Chính trong cậu dữ à Trong con làm gì? Trong xin tiền trời ơi con có tiền bạc gì đâu mà tối ngày à, trông con ừ bà hỏi ra à, tôi biết số điện con không chị dạ. ra. à, tôi không biết con nói ừ, rồi của bà chính là dạ, bà chính là con đâu có hỗ trợ đâu à mà cứ xin con tối ngày xin con tại vì uh, bà chính thì còn có con cái tùm lum tùm la hết trơn rồi à, sao, uh, có con cái ở chung với con cái ở có uh, con cái nuôi ở chung với một đống gì á chứ đâu phải là thấy con cho tiền bà cứ tối ngày xin con con đâu phải là cái kho hay là cái núi tiền đâu trời Ừ. nói chung ghé bà chính ghé thăm bà thì ghé chủ yếu là tâm sự chơi vui với bà thôi như bạn già đồ thôi buồn ở nhà còn có vấn đề mà xin tiền con thì chừng nữa bà năm trả lời thẳng luôn giờ dạ, bây giờ cho lại con đã cho một hai lần rồi là ừ. giờ con có cho nữa ừ. cái này người ta thường người ta gọi là ăn quen Đúng rồi. cái đó ờ. nói thì nó thẳng nói quá ờ, tại vì á con là con chỉ có hỗ trợ cho những của bà có thể là neo đơn rồi lớn tuổi không chồng không con không còn khả năng uh, để tạo ra cái đồng tiền với lại không ai chăm sóc còn riêng bà chính là còn gia đình còn con cái ở chung thì cái hoàn cảnh của bà thật sự bà không phải là hoàn cảnh nữa bà ở chung con cái thì nhà nghèo nghèo thì con nói thật sự ra ở đâu mà ở đâu mà không có nghèo trời ơi ở đâu không nghèo thì bốn năm đứa con đó thì lo cho mình nên bà được rồi ừ. chứ à. giờ tối ngày trong trời vào con cứ gặp cứ hỏi, gặp tôi hỏi hoài hỏi thằng phước xuống chi vậy trời ơi, kiếm con làm gì con đâu có tiền bạc gì đâu tại vì bà năm ở đây thì ờ, cũng ờ, nhiều cô chú anh chị thương chứ lần trước đăng lên ờ, thì bà chính người ta chỉ có hỗ trợ cho tại thấy thương á thương già rồi người ta thương rồi thấy thôi con cũng hỗ trợ cho được vài lần thôi chứ cứ, cứ tới ngày trông chờ con đừng có trông chờ ừ. con nữa tại vì con đâu có thiếu nợ bà chính bà, đâu bà hỏi cái cô gì bà ở bên đầu cầu á cô gì cái cô gì lần trước giới thiệu để uh, cho bà sửa nhà nè phải không ừ ờ cái cô đó con cũng không biết nữa cô hạnh ờ, lâu lắm rồi không có liên lạc cái nhà cô đâu bởi vì tôi chỉ chỉ để lại kiếm ta lại nhà kiếm ta gì thay vì á bà chính á, như vậy á tối ngày lo đi kiếm tụi con á thì bà hãy liên hệ với khu vực địa phương chính quyền hay là hội mặt trận tổ quốc tại địa phương có hội từ thiện thì mình lợi đó mình báo cái hoàn cảnh gia đình của mình với lại bà đi không được bà còn đi tới luôn được mà chẳng hạn như bà không biết thì liên hệ kêu con cái của bà bốn năm người con ở chung lại đẳng hỏi hoàn cảnh gia đình tôi vậy chứ đừng có trông chờ vào tụi con thấy tụi con cho bà xong rồi nhiều khi rồi cứ xin hoài để sửa cái nhà ừ, cứ hoài con cũng thấy kỳ nữa xin ừ. hoài lần nào gần con xuống thăm bà là mười mấy lần lần nào cũng nghe nói trong con biết con muốn trốn luôn vậy con đâu thiếu nợ đâu xuống gặp trong con hoài với lại bữa nay con ghé lại thăm bà nè thôi bỏ qua vấn đề đi ha nói chuyện này rồi sao vậy cha đụng đụng đâu chết rồi nữa ai tôi đi trời ơi sao mà có đi hái rau mà mình mấy giờ em chứ vậy không có đi à, đi à, ra ngoài lộ đi chích thuốc gì à, à. 11 giờ cái mắt cái tá là không thấy được dạ. cái con quỷ với tí xe tới nó không nói tôi để tôi lũi ra trời ơi nó cán tôi hai đầu gối gì không có được nằm nhà thương nữa tháng nằm nhà thương nữa tháng trời ừ. hai đầu gối gì không được tôi ra chụp phần rồi à, siêu âm siêu âm luôn máu làm đủ đó rồi tổng cộng nhiêu tiền rồi nó cho tôi nằm nửa tháng nửa tháng nhưng mà chẳng có ai chăm sóc không nằm có mình nên có ai đâu chăm sóc giống như đợt trước con vô thăm nha ừ, nên nha. nhưng mà tiền viện phí thì chắc bà lớn tuổi thì có được hỗ trợ mà phải không miễn phí phải không hay sao Phúc luôn à không ý con nói trong bệnh viện có tốn tiền không trong bệnh viện nằm không có tốn tiền nhưng à. mà nhưng mà về đó ha dạ. thì cậu gặp tôi đó ha dạ. về cho tôi được 700 à. rồi chuyến này nó nó, nó rút lương tôi lại rồi tôi còn bao nhiêu chuyến này tôi nằm à, nửa nửa tháng nó không cho tôi cắt nó nói sổ của bà người ta cắt rồi đâu có còn nữa mà cho à vậy đó hả ừ sổ lương sổ à, lương này cũng cắt luôn nhưng mà giờ sức khỏe ổn rồi chưa khỏe chưa đỡ nhiều chưa còn đi được chưa à, à, ủa bữa nay ăn chầu nữa hả <laughs> ăn chầu ăn chầu hả ừ. đây nè đợt này có chị hạnh ở thị sĩ á gửi hỗ trợ cho bà 500 ngàn chị thì gửi hỗ trợ con mà tiền chưa có tới nữa thì con ứng trước cho bà luôn á ừ. dạ tài sản có đợt đi ngang nè ghé thăm bà rồi gửi cho bà luôn người ta rửa tay rửa chân rồi cho nó sạch sẽ chứ gì đâu mà mới củi là mới củi là ta chân thịt xong chưa rửa <laughs> mấy năm rồi ha giờ đi vẫn bình thường không hai đầu cuối đi không có được đi mất là vậy à thì mình lớn tuổi bà năm nay 91 rồi phải không 90 rồi phải không chín mấy rồi giấy hả thì đợt con biết bà là 89 á thì giờ chắc mấy năm rồi rồi mấy ngày mưa gió gì nhà có dột không mấy năm rồi vậy hả thì nó tạt ờ, nó tạt đó mình ngủ trong nhà mà có ảnh hưởng gì đâu đây là cái nhà tình thương nè cô chú anh chị à, cách đây ờ, khoảng cỡ gần 2 năm ngay dịp tết tết như hai hai mươi hai gì á sửa cho bà à hai hai năm mà chứ hai mốt cái bản có rồi ừ. à, địa chỉ của bà của bà ở đây là 52 Nguyễn Trung Trực phường Lái Hiếu ừ. à, thị xã ngã bảy thôi với anh sức khỏe ghé thăm bà chủ yếu là biết bà vậy ừ. rồi ừ. dừa này làm gì vậy gom về chi vậy trời gom gì bán Ồ, đồ ăn không thích ờ, trái vậy trời ơi làm gì giờ về kho thầy con dịch thế vậy trời ơi nấu cơm ghi gì á dạ nấu cơm ghi mặn gì á ăn thôi con đâu có ăn đâu hả con đâu có ăn đâu bắt nữa ờ, nói ờ, bắt cái cảnh cận cận cận vô nói chuyện bắt không cần phải quay rồi ờ đúng rồi vậy đó ừ, tập quay <laughs> phước đang tập quay cho liêm liêm caramel cho liêm quay cho quen em của cậu hả em bà con mẹ của nó là thứ ba mẹ của con thứ năm nếu tính ra là con là em của nó nó là tuổi tí con tuổi thìn tí thìn ừ. bởi vì bà con cũng thân lắm nghe thì, thì nó là thân tí thìn là con tí nó ở anh con thờ, con thìn nó thân ở anh nó tí thì uh, bà con thì bởi ta kêu là cũng bà con thân cậu nhiêu tuổi rồi con hả à, ừ. tuổi thìn năm nay 34 35 mươi lăm à. này đó 9 đến 16 á năm nay nó 26 27 à dạ, thua con 8 dạ. tuổi chưa chưa có ghệ nữa đang ế luôn á <laughs> có ai là mai cho nó có nhỏ ở đây ờ, cô giáo hả nhỏ ờ, nó làm cô giáo à im không được nhớ được ngộ <laughs> ngộ hả ừ, ngộ là sao ngộ là sao bà gái tao là gái tao ta mà bà kêu học là má nó cho đi học ờ, chữ giỏi không nào thắng là nó đi học được 5 triệu 5 triệu hả ừ thì đúng rồi cô giáo thì lương cũng 5 triệu rồi ừ. giáo ơi, ờ, dạy ờ, cấp mấy vậy hả rồi hàng ngày bạn giờ còn uống thuốc thái thuốc men gì không trời ơi thuốc đôm kìa thuốc vậy hả ừ. trời ơi một ngày nào không thuốc không thuốc thì chết không ủa hết mấy dầu rồi hả mấy cái hộp. hết dầu với nước xanh này hả hết rồi trời biết vậy thôi để có gì khác con ghé ngang đưa tưởng bà còn dầu đợt trước thấy cho mấy lần thuốc mà hết rồi hết rồi ừ. hết rồi con thấy hết hơi dầu nước xanh rồi của bữa nay tay chơi sót là không có đem vào nước thuốc không à nè một dạ. thuốc này à, tới à, một trăm ngàn mà thuốc gì bệnh trị gì đây con coi ơi không có cái hộp này à bùng nồ hộp kia đó này hả ừ phải hộp đó không chợ tim chợ tim hả cái này ừ chợ này nè à đủ thuốc hộp một trăm ngàn một trăm năm mươi lăm nè ừ. không không hơn cái này là mã số mã số hộp thôi cái nó nhất á à. không phòng khẩu đơn ông không đi xe giờ xe đựng đó rồi nhức cũng hết phải không lớn tuổi mà ừ. ai không vậy con trẻ giờ bắt đầu con bắt đầu có ờ, hơi hơi đau lưng rồi nè ừ. thôi dành sức khỏe ừ. cảm ơn cậu nha dạ ừ, cảm ơn cái à, bà cho tiền tôi à cô ờ, chị hạnh ở bên uh, thị sĩ cảm ơn chị hạnh dạ. dạ tiền tôi cảm ơn không mà đổi ra cho tiền mừng lắm rồi thì ừ. chắc có lẽ phước ờ, cũng ờ, xin ờ, kết thúc clip tại đây nha cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào à, một thời gian sau à, nếu mà có ai hỗ trợ cho bà thì phước sẽ ghé đây thăm bà thì chắc có lẽ phước cũng sẽ còn ghé thăm bà để ừ. gửi cho bà thêm dầu rồi nếu mà cô chú nào có cho tiền hay là gì đó hỗ trợ bà thì con ghé lại con gửi cho bà rồi thôi vậy máy bay và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha vào clip sau bye bye và năm giờ sức khỏe nha ừ. rửa tay chân rồi cho nó sạch rồi vô